chào các bạn nhé sau đây mình à, sẽ giới thiệu qua về à, cái máy vun à, mấy cái máy vun luống này đây hiện tại trên hình là cái máy vun luống ông sử dụng động cơ xăng Đấy. máy vun luống này thì hiện tại là đang dùng để tạo luống và vun cây đây là nó đang dùng để vun cây này. đây đang đang vun mía đây còn đây là vun khoai tây à, khoai tây không hay là khoai lang nhỉ đi đây tối phát luôn Ờ, thông tin về cái máy này thì ờ, nó có ờ, hai bánh nâng đằng trước tiếp đến là hai cái bánh vun và cuối cùng là hai bánh chuyển động cái máy đang chạy trên hình đây là máy sử dụng động cơ xăng Mitsubishi rồi thì phun rất hiệu quả hai cái cánh kia của nó có thể ờ, nâng lên hạ xuống để ờ, căn chỉnh ờ, cái độ, độ góc bắn của của đất thông tin thì mọi người có thể liên hệ với mình theo số 0978760984 hoặc số 0974800806 mọi người có thể gõ trên Google uh, uh, tìm kiếm dạ. KT1H hoặc KT3H nhé hai bánh trước này. và tiếp đến là hai bánh ờ, vun này và cuối cùng là hai bánh chuyển động hết xăng hết xăng hả? Chắc là đi hết